Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vtech88 Như tiêu đề của video thì chắc hẳn các bạn đã biết là hôm nay Phương Anh sẽ đem đến cho các bạn video về chủ đề gì rồi đúng không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn bài đánh giá về chiếc MacBook Air 2017 thì chúng ta sẽ có được gì từ chiếc máy này các bạn nhé Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu Như thường lệ, Thứ mà Phương Anh sẽ gửi tới các bạn đầu tiên chính là về ngôn ngữ thiết kế tổng thể của máy. Apple vẫn giữ nguyên khối thiết kế unibody quen thuộc trên các dòng sản phẩm laptop của họ và cho đến tận thời điểm hiện tại, chúng vẫn còn quá đẹp mà chẳng hề bị lỗi thời. Chiếc ờ, MacBook Air 2017 ngay bên cạnh mình đây cũng vậy. Chúng ta có một chiếc máy vô cùng mỏng nhẹ, thậm chí nó còn mỏng hơn cả những chiếc MacBook Pro 13 Điểm khác biệt lớn nhất của MacBook Air so với MacBook Pro là chúng được thiết kế theo kiểu mỏng dần về phía gờ màn hình. Một điểm đáng khen nữa cho Apple là bằng cách nào đó họ có thể làm ra bộ bản lề có thể mở bằng một tay trên MacBook Air, điều mà không phải hãng nào cũng có thể làm được. Xét về độ hoàn thiện các chi tiết phần cứng, phải nói rằng sẽ chẳng có hãng nào làm tốt hơn Apple nếu tính đến thời điểm hiện tại. Các chi tiết từ thân vỏ cho đến các đường cắt xung quanh máy được hoàn thiện hết sức tinh tế. Mặc dù ờ, đây chỉ là dòng laptop giá rẻ của Apple thôi các bạn nhé. Vì là dòng laptop sinh ra để hướng đến những người dùng văn phòng thực thụ, nên MacBook Air có thông số 3 vòng hết sức ấn tượng. Cụ thể là máy có số đo lần lượt là 32,5, 22,7, 0,3, 1,7cm và máy đạt trọng lượng chỉ có 1,35kg mà thôi. Quả thực là cái tên đã nói lên tất cả đúng không nào? Tóm lại về thiết kế, mình mạnh dạn cho MacBook Air 9 trên 10 điểm nếu các bạn nào phát hiện ra điểm trừ trong thiết kế này, hãy comment để chúng ta cùng thảo luận các bạn nhé. Phần thứ hai là về các cổng kết nối. Vì đây là một dòng máy hướng đến những người dùng văn phòng, nên MacBook Air cũng lược bỏ kha khá các cổng kết nối. Tuy nhiên thì Apple vẫn giữ lại một số cổng kết nối chủ chốt mà dân văn phòng thường xuyên sử dụng. Phía cạnh trái thì chúng ta có cổng sạc MagSafe 2, USB và jack audio 3.5. Quay trở lại phía cạnh phải, chúng ta có cổng Thunderbolt 2.0 USB và khe thẻ SD. Với số lượng cổng kết nối như trên thì mình tin rằng chúng ta có thể đáp ứng đến 80% những người dùng làm việc văn phòng. Tuy nhiên thì có một điều mình khá là tiếc là Apple đã loại bỏ cổng HDMI, cổng kết nối mà rất nhiều người dùng văn phòng cần để những khi thuyết trình thì không sao cả. Khi có cổng USB là mọi chuyện đã được giải quyết rồi đúng không các bạn? Về bàn phím thì phải thẳng thắn mà nói, chất lượng của chúng chỉ ở mức đủ dùng và chúng không thể tạo ra cho mình cảm giác gõ đã được. Tuy nhiên, điều này chúng ta cũng có thể thông cảm được cho Apple bởi với một chiếc máy nhỏ gọn và mỏng như là MacBook Air thì không thể trang bị bàn phím cho cảm giác tốt như là những chiếc ThinkPad được. Cảm giác gõ phím trên MacBook Air ở mức bình thường, hành trình phím ngắn, bù lại độ nảy và độ đàn hồi khá là tốt. Nếu chấm điểm cho bàn phím này thì mình đánh giá chúng ở mức 7 trên 10. Về touchpad, trên MacBook Air chỉ được trang bị touchpad giống như các laptop bình thường mà không phải là cảm ứng lực giống như trên MacBook Pro. Tuy nhiên thì các thao tác di chuyển chuột khá nhạy và các cử chỉ thông minh vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng văn phòng. Mình cũng đảm bảo rằng touchpad của MacBook Air sánh ngang với những chiếc Dell XPS 13. Vừa rồi thì mình đã để các bạn xem khả năng hiển thị của máy trước khi đi vào đánh giá về màn hình của chiếc máy này. Vì hướng đến tệp khách hàng là những người dùng văn phòng, nên Apple chỉ trang bị cho MacBook Air một màn hình có chất lượng hết sức bình thường. Đối với một người dùng văn phòng, màn hình là thứ không quá quan trọng. Họ chỉ dùng để nhập dữ liệu văn bản hay là check mail mỗi ngày về thông số kỹ thuật, màn hình này có kích thước là 13 inch, sử dụng tấm nền TN, độ phân giải 1440 x 900 pixel và mật độ điểm ảnh chỉ đạt 128 ppi. Nghe thông số thì có vẻ là nghèo nàn thật, nhưng khi sử dụng màn hình này, đáp ứng thì mình thấy là nó đáp ứng khá là tốt. Mọi thứ dừng lại ở mức đủ dùng cho nhu cầu văn phòng cơ bản. Nhưng mà giá như năm 2017, Apple mà trang bị màn hình Full HD thì quả thực là MacBook Air sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Về cấu hình phần cứng, MacBook Air 2017 được trang bị một cấu hình phần cứng ở mức đủ dùng cho các tác vụ văn phòng cơ bản mà thôi. Phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Intel Core i5 5350U, hai lõi 4 luồng xung nhịp 1.8 GHz, RAM 8GB DDR3 bus 1600 MHz, ổ cứng SSD M2 256GB, card on Intel HD Graphics 6000. Đối với cấu hình này, theo cá nhân mình thì nó chỉ dừng lại ở mức độ đáp ứng đủ tốt các tác vụ văn phòng nhẹ nhàng như là Word, Excel, Facebook hay là Photoshop cơ bản. Còn đối với các tác vụ nặng hơn như là edit ảnh hay là dựng video thì dường như là không thể mượt mà được. Để làm rõ sức mạnh phần cứng của chiếc MacBook Air này thì sau đây mình sẽ chuẩn bị cho các bạn một số bài test hiệu năng cơ bản. Đầu tiên là bài test tốc độ ổ cứng. Mình dùng phần mềm Blackmagic để đo tốc độ đọc ghi. Kết quả mình thu được lần lượt là 1,2 GB trên giây đọc và 1,5 GB trên giây ghi. Quả thực đây là một con số hết sức ấn tượng đúng không các bạn? Tiếp theo là mình chấm điểm CPU của máy bằng phần mềm Geekbench 4. Sau khoảng 5 phút test, máy được có ờ, 3.506 điểm đơn nhân và hơn 6.260 điểm với điểm số đa nhân. Kết quả này còn ngang ngửa với kết quả mà mình đã chấm trên MacBook Pro 13 2015 mà mình đã gửi tới các bạn trong bài đánh giá hôm trước rồi. Cuối cùng là bài test hiệu năng tổng thể với Cinebench R20. Máy chỉ đạt 675 điểm và kém khoảng 30 điểm so với MacBook Pro 13 2015. Về trải nghiệm thực tế đối với chiếc máy này, các tác vụ mình làm hàng ngày đáp ứng thực sự rất là tốt, không hề có một chút giật hay là lag nào cả. Kể cả khi mình mở đến 10 tab Chrome, chạy đa nhiệm nhiều phần mềm cùng một lúc máy vẫn chạy phà phà luôn. Các bạn có thắc mắc là với một chiếc máy mỏng gọn nhẹ như thế này thì liệu thời lượng pin của máy có tốt hay không? Có lẽ đây cũng là câu hỏi của rất nhiều bạn đúng không nào? Nhưng thực sự thì không hề như vậy. MacBook Air có thời lượng pin vô cùng ấn tượng, thậm chí còn vượt cả MacBook Pro 13 Phiên bản trên bàn mình đây được trang bị dung lượng pin lên tới 54W và khi kết hợp với con chip tiết kiệm điện thì thời lượng sử dụng thực tế của chiếc máy này lên đến 8 đến 9 giờ làm việc liên tục. Với thời lượng như vậy thì các bạn hãy à, quên nỗi lo phải mang sạc mỗi khi đi làm hay là đi cà phê các bạn nhé. Vừa rồi thì mình đã gửi tới cho các bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc MacBook Air 2017. Có một số điểm mình sẽ lưu ý với các bạn một lần nữa về chiếc máy này. Thứ nhất, đây là một chiếc máy hướng đến nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên. Thứ hai, đây là chiếc laptop giá rẻ của Apple nên mọi trang bị chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Vậy còn các bạn, các bạn có đánh giá hay có suy nghĩ như thế nào về chiếc máy này? Vui lòng hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.